Welcome to Ốc Ngố Channel Quạt quạt quạt Hôm nay á, thì chúng ta sẽ làm một video về Jonathan Galindo Một nhân vật khá là nổi tiếng trong 24 giờ qua Trời rồi đăng gầm gộ trên Facebook Tùm lum tùm la mà mình bây giờ từ Facebook mình là nát hết rồi mọi người à Và cũng khá là nhiều người kêu mình làm Và ngay cái hôm mà nó đang rất là nổi á, thì mình đang bận làm kênh game mọi người nên hôm nay mình mới có thời gian để làm và rất là nhiều lời đồn đoán về nó kiểu như là à, đây là một sát thủ à, đây là một cái thế lực siêu nhiên đây là một cái gì đó và kiểu mà mình đọc xong mình cảm thấy mình cười ỉa may là mà mình có mặt tả đó mọi người không mặt tả là mình à, chắc là xong rồi chết tôi rồi và câu chuyện thường thấy nhất là được như thế này là ừ, Galindo á sẽ gửi cho mình một cái link khi mình bấm vô cái link đó thì mình sẽ bị lộ IP địa chỉ nhà của mình Trời cái chuyện mà mấy bạn bấm vô link á, mắc tài khoản Facebook, mắc tất cả mọi thứ là chuyện bình thường Nhưng cái thứ nhất á, là chuyện hơi vô lý nhá Ví dụ đi, có 1.000 hàng bấm vô link Và nó hỏi là mày muốn chơi cá voi xanh cho đến chết hay là mày bị ám sát Đó, 1.000 hàng bấm vô cái link Thì à, bảo là bố mày nếu chơi cá voi xanh thì mày ngon mày qua ám sát bố mày đi Thì ví dụ đi, một hàng ở Việt Nam một hàng ắt ơ ở ờ, Bắc Cực một hàng ở đâu đó nói chung là nó xếp dàn đều hết 1.000 hàng thì nó tốn bao nhiêu tiền vé máy bay nhỉ Chà, chắc có lẽ là Jonathan Galindo này ờ, là phải rất là nhiều tiền đúng không phải gọi là tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ phú nó bay kiểu mà liên tục nhưng mà đặc biệt là qua Việt Nam mình nè là phải cách ly 14 ngày đó sát thủ bị cách ly 14 ngày Chà, mình nghe câu chuyện thật là hấp dẫn đúng không mọi người? Nhưng mà sự thật đằng sau nó là cái gì? Sự thật là như thế này Jonathan Galindo á chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, có thể gọi là tác phẩm nghệ thuật nha, của một nghệ sĩ tên là Dusky Sam và ông ta đã lên tiếng như thế này. Chào mọi người, tài khoản Jonathan Galindo á đã có thể là làm các bạn trẻ hoảng sợ mấy ngày nay. Bức tranh thực chất chỉ là của tôi làm từ năm 2012 cho đến 2013 tôi làm chỉ để vui thôi chứ không để dọa dẫm và bắt nạt ai cả và những cái vụ việc có những nhân vật kỳ lạ nào đó mà thử thách uh, kêu các bạn làm thử thách cá voi xanh thì nó cũng không xa lạ gì năm 2016 thì chúng ta đã có Momo và tác giả của Momo cũng đã lên tiếng rồi đó chính là một tác phẩm của ông ta làm và trưng bày trong ờ, cái viện nghệ thuật của ông ta thôi à, ờ, dặn có rất là nhiều bài viết ghi là ừ ờ, ngụy biện gì đó mà kiểu mà mình chả hiểu để làm gì chắc có lẽ là cần fan tới mức mà đối kháng với tác giả luôn mọi người à kiểu mà mình kiểu mình không biết nên nói gì hơn tác giả đã lên tiếng nhưng mà vẫn khẳng định momo là có thật wow giở tay nào có lẽ là mình khịa hơi bị nhiều uh, uh, fanpage và báo lá cải rồi đấy rồi chúng ta sẽ quay lại với Jonathan Galindo thôi Thì anh em biết cái kết khi thanh niên này truyền tới tay Việt Nam đó là cái gì không? Thật sự không còn gì tấu hài hơn nữa Mình sẽ làm sơ sơ một số hình ảnh thôi nhé Ở nước ngoài người ta vẫn chưa tìm hiểu rõ nên là nhiều người ta kiểu mà còn sợ hoang mang ấy Còn ở Việt Nam là kiểu mà Hey, lớp sim Jonel Ew Jonel Early à, Cái đó anh em quá quen rồi đúng không? đấy rất là nhiều câu kiểu mà gửi về cho cái tài khoản này à, bạn ơi nhìn răng với mũi của bạn có vẻ hơi kỳ đó là bẩm sinh hay là do tai nạn nhỉ dù gì thì uh, bên mình có dịch vụ niền răng <laughs> mình đọc tới đây thì kiểu mà what the fuck <laughs> mình không thể nào mình kiểu ôi vậy mình xin tóm tắt lại á thì do Nathan hay là Momo gì đó chỉ làm do những cái bạn trẻ và bạn nhỏ chưa tìm hiểu kỹ sợ và những một số van bay một số uh, uh, bao la cai đó ghi uh, viết này nọ lên đồn thổi để gây sự hoang mang cho mấy bạn trẻ nhỏ chứ thực chất á, thì tất tất cả tác giả đã lên tiếng rồi và nó không có gì đáng sợ hết mọi người đừng bấm vào những cái link bậy bạ những cái tài khoản lạ gửi cho mình thứ nhất là nó có thể lấy đi tài khoản facebook tài khoản ờ, zalo uh, hay là những gì bạn bạn đang đăng nhập ở trên máy tính và cũng có thể uh, tài khoản ngân hàng gia đình bạn đã đăng nhập trên máy tính đó cũng bị hack luôn chứ không riêng gì cái địa chỉ ip của các bạn đâu nên các bạn hãy cẩn thận với những cái đường link lạ Nhất là mấy ông nha Thấy cái đường link nào mà lộ clip Cái là mấy ông bấm vô liền đó tôi biết tôi biết hết nên là mấy ông ạ cẩn thận đây nhớ nha à mà có lẽ mình nên giải thích về à, thử thách cá voi xanh cho anh em hiểu sơ về nó một tí thử thách cá voi xanh á là một cái trò chơi mà được tụi nó truyền qua internet và bắt nguồn từ nước nga cái trò chơi này á là anh em phải thực hiện trong vòng 50 ngày và lúc 4 giờ sáng mỗi ngày thật sự là nếu mà những cái đứa nào mà rảnh gỏi mà không hiểu biết á thật sự nó mới làm thôi chứ 4 giờ sáng là nó đang đang ngủ ngon giấc hay không đang chăn ấm nệm êm tự nhiên phải giật mình thức dậy phải đi làm những cái điều mà vô lý tụi nó kêu đấy thì á cá voi xanh là sẽ có một thanh niên nào đó gửi tin nhắn về kiểu mà sẽ kêu mình làm cái gì thì mình làm cái đó từ ờ, việc à, lúc đầu là sẽ những cái việc đơn giản càng ngày càng phức tạp và đến lúc à, nó có thể kêu mình à, kết liễu bản thân mình nhưng mà cái cái cá voi xanh đó đó anh em nên biết nó chỉ đánh vào những bạn con nít có thể là những bạn uh, cũng có thể bị uh, bệnh trầm cảm hay những bạn đang kiểu mà lạc lối trong cuộc sống như là đang bị uh, buồn phiền này nọ đó thì nó mới hiệu quả thôi chứ còn mấy bạn như chúng ta nè lý trí có đầy đủ hiểu biết đủ thì tự nhiên có hàng ác ơ rồi đó nhắn tin lại mày muốn chơi cái voi xanh không ra cái kết mày phải chết các bạn chơi không đéo đúng không trời ơi chúng ta hãy ờ, nhận định rõ nó đáng sợ khi chúng ta không hiểu biết thôi thì hôm nay chúng ta chỉ ngắn gọn bao nhiêu đây thôi vì cũng khá là nhiều người làm rồi à, mình xin kết thúc video tại đây cảm ơn anh em đã xem nếu ờ, thấy video mình xàm xí thì để lại một like một subscribe cho kênh mình cũng như mục đích là vui vẻ và làm rõ sự thật cho mọi người thôi chứ nhiều bạn trẻ trong kênh cũng hoang mang quá anh ơi mà nó có thật không anh ơi mà nó đáng sợ quá trời ơi mình cũng cảm thấy đáng sợ theo trong ngoặc kép luôn á mọi người thì mình đã làm rõ rồi thôi tạm biệt anh em chúc mọi người buổi tối vui vẻ